Xin chào toàn thể anh em thì tiếp tục quay trở lại tư vấn và chia sẻ cho anh em một số những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để làm sao giúp cho anh em có thể thắng được những sân chơi tài xỉu thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây là rất là nhiều những đồ chơi liên quan đến công nghệ thì là anh em có thể theo dõi qua những video sau tôi sẽ làm từng những cái bộ đồ một để chia sẻ đến cho anh em thì à, đến video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn rất là cao cấp thì anh em theo dõi dưới màn hình đây đây là cái bộ báo dung về không tan thì anh em biết là khi anh em vào trong những sân chơi của anh em hoặc là những sân chơi của người ta anh em chỉ cần sao luồn cho tôi một cái bộ hột này vào hột này thì là bao cho anh em 100 trăm là không tan thì là bao xoay đèn thử lâm châm và ngâm nước muối và đặc biệt của những bộ hột này nó an toàn ở cái chỗ là anh em có thể chơi xong có thể đưa cho người khác mang về đập tan hoặc trẻ vụ những bộ hột này ra cũng không thể nào phát hiện cái tăng tích gì thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em để làm sao cho anh em thấy được cái bộ đồ nó hiệu quả hay không để anh em áp dụng vào những sân chơi tài xỉu của anh em này thì trước khi test thì tôi cũng test luôn cho anh em về soi đèn này với những hột không tang thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây là những cái hột hoàn toàn trong suốt như những hột chợ của anh em này anh em nhìn rõ không còn những hột đục thì tốt nhất là anh em bỏ vì những hột đấy nó sẽ để lại cho anh em vấn đề về tang tích anh em nhìn không thì anh em ờ, mà muốn tìm hiểu về sâu về những cái dòng hột tài xỉu này thì anh em cứ lên trực tiếp về anh em xem Đấy, anh em nhìn rõ không còn à, bộ hộp này thì là nắp đĩa là hoàn toàn của ai cũng được thì đối với một số những anh em mà chưa biết cách kiểm tra nắp đĩa như nào là hoàn toàn là xanh chín thì những cái nắp mà xoay xuyên qua ánh sáng như này là hoàn toàn là xanh chín này anh em nhìn rõ không về lắp này anh em nhìn không bước tiếp theo là những sân chơi người ta sẽ kiểm tra về lâm châm hay là cục hít đây anh em thấy này lâm châm hoàn toàn không hít này anh em thấy không lâm châm hoàn toàn là không hít này nắp đĩa này hoàn toàn bình thường và bước tiếp theo là người ta ngâm nước muối này anh em nhìn thấy chưa nước muối nổi cho anh em này đều tất cả các mặt này bây giờ tôi sẽ bớt ờ, để test cho anh em này sau khi là anh em đã luồn được cho tôi cái bộ hột này vào thì à, đi kèm với cái bộ hột này là một cái thanh thiết bị báo dung thì anh em chỉ cần sao bật cho tôi cái thanh thiết bị báo dung này lên và anh em đứng khoảng cách là từ 3 đến 5 mét thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em thì tôi sẽ để trực tiếp cái thanh thiết bị báo dung này ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp dung của nó để làm sao anh em biết được những cái bán tài xỉu thì anh em đương nhiên là anh em vào chơi thì anh em phải đeo trong người rồi thì bây giờ tôi sẽ để đây tôi test cho anh em này test anh em tiếng đầu tiên này về nguyên lý hoạt động của cái thanh thiết bị báo dung này thì tôi nói qua cho anh em biết là báo một dung sẽ là về xỉu hai dung sẽ về tài thì như tiếng này máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mà anh em tiếng đầu tiên xong có chuẩn xác này 166 tiếng tiếp theo anh em này những cái bộ đồ này hoàn toàn rất là dễ chơi nên là anh em nào mới chơi cũng có thể là biết về cách thức của nó chơi được như tiếng này máy vẫn tiếp tục là báo tôi là về hai dung thì anh em lại tiếp tục đánh tài tôi này 3 4 và 5 tiếng tiếp theo anh em này máy báo một rung thì anh em đánh cho tôi là về xỉu khẳng định với anh em 100 trăm nó về xỉu này một hai và 6 tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp rung của nó không máy báo hai rung thì anh em tiếp tục để đánh cho tôi là về tài này khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài này ba ba năm mười một nút thì đối với một số anh em mà theo dõi qua cái video anh em nghe những nhịp dung đấy anh em lo ngại cái vấn đề người sợ người khác người ta phát hiện đấy thì à, bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay để anh em cảm nhận luôn xem anh em có nghe được những nhịp dung đó hay không bây giờ tôi sẽ test cho anh em tiếng tiếp theo này anh em có nghe nhịp dung của nó không như tiếng này máy báo tôi là một rung thì anh em đánh tất tay tôi tiếng xỉu này mở anh em xem này 116 tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp rung của nó không rung cực kỳ là êm máy báo hai rung thì anh em đánh cho tôi là về tài này khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài này ba bốn và sáu bây giờ tôi sẽ để trực tiếp vào đây để cho anh em nghe nhịp rung của nó còn khi tôi cầm trên tay là hoàn toàn anh em không thể nào nghe những nhịp rung đấy nên là anh em chơi đêm tối hoặc là người ngồi bên cạnh này anh em yên tâm không sợ người khác phát hiện đấy Giờ tôi sẽ test cho anh em tiếng tiếp theo này Máy báo cho tôi là một rung Thì anh em tiếp tục là đánh cho tôi là phải xỉu này Mở anh em xem này 144 tôi test cho anh em tiếng cuối này Do cái thời lượng phát sóng của video nó không được nhiều Máy vẫn báo là một rung Thì anh em lại tiếp tục đánh tất tay cho tôi là tiếng xỉu này Đánh tất tay tiếng xỉu anh em nghĩ này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 xem qua những video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em từng những cái bộ đồ mới thì cảm ơn anh em đã theo dõi qua những video của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo đấy